bành ra quá Banchadwarawachanachitang Tâm khai ngũ môn Tá thà cũng vậy mano ra Manodwarawachanachitang nát chít tâm khai ý môn sồn xá xá há gát tầng đi với thọ hỷ há xí túp bà đá chít tành tâm sinh tiêu ý mà ni tí nì pi á hề tú cá kiri giá chitta ni ba thứ tầm duy tác vô nhân nam á gọi là bát Sabbatha Pi. Như vậy, tổng cộng Atharasa Hề mười tám tâm vô nhân Samatani gồm tất cả chú thích tâm khai ngũ môn bành chá đò ra quá chá nát chitta chitta Tâm khai ngũ môn là thứ tâm hoặc thức đầu tiên. Khi tiềm thức gián đoạn, tâm này giống như người mở cổng để các tâm ngũ quan nhận biết năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Tâm khai ý môn, mano đòa ra quá, chanat chitta. Tâm khai ý môn có thể hiểu như trợ tá của giám đốc, sắp xếp hồ sơ, phân định việc như nhưng không quyết định như giám đốc là ý giới trong 18 giới và mang chức năng phân định Votthapana trong diễn trình tâm. Tâm khai ý môn là một cơ một cơ phận quan trọng nhưng thuần tánh cách máy móc không nên hiểu vai trò phân định trong tánh cách phản ứng như các tâm xử lý Chawana, tâm sinh tiếu, Hattisubba đá. Không giống như những tâm kể trên, Tâm sinh tiếu không đóng vai trò cơ năng mà là tâm xử lý, trá quá ná. Tâm này làm là việc cười của các bậc hoàn toàn đoạn tận phiền não. Vị trí của tâm này tương đối lẻ loi trong biểu đồ chư pháp. Kinh điển ghi lại có sáu cách cười từ thô đến tế và ba bậc hoàn toàn giải thoát là bậc toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Có vài luận giải sai biệt về điểm này, nhưng căn bản có hiểu là bậc toàn giác như Đức Phật Gotama chỉ cười nhẹ bằng hai tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ hoặc vô trợ. Chư Phật độc giác có thể cười bằng bốn tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ. Chư vị thinh văn có thể cười năm tâm bốn tâm tịnh hảo duy tác thọ hỷ và tâm sinh tiếu. Hiểu theo cách này thì tâm sinh tiếu là tâm làm việc cười do ảnh hưởng của thói quen, một thứ hoàn toàn không có ở chư Phật toàn giác. Việc tâm sinh tiếu được nêu ra trong thắng Pháp thầm mà cho thấy giáo lý này thuần tí y cứ trên hiện tượng được Phật dạy không phải là sản phẩm của triết học hay suy diễn. Tìm hiểu thêm về những tâm cơ năng. Tâm cơ năng là những thứ tâm làm việc máy móc trong diễn trình tâm thức bên cạnh các tâm ngũ quan và các tâm xử lý cảnh. Trong thắng áp ma truyền thống không có từ vựng nào tương đương với tâm với tâm cơ năng hay tâm làm việc máy móc. Những tâm này có thể hiểu như những chức năng mở cổng, gác cổng tiếp tân, vân vân của một công ty lớn khi có khách hàng đến trước khi dẫn người khách đến văn phòng của một giám đốc. Những phần hành máy móc này không mang tánh quyết định như phần hành xử lý nhưng cũng không có nghĩa là không ảnh hưởng gì tới vận hành của một công ty. Để hiểu những tâm cơ năng cần biết qua bốn điểm sau. Tâm hữu, hữu nhân và tâm vùng có sáu gốc rễ tạo nên bản chất xấu hay tốt của các loại tâm nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Những tâm này làm việc máy móc là những tâm vô nhân. Những tâm làm việc máy móc là những tâm vô nhân. Lưu ý chữ vô nhân ở đây không phải là bất nhân, tiềm thức và hoạt thức một kiếp sống khởi đầu với sát na thức tái sanh, nói chính xác là kiết sanh thức. Ngay sau những sát na nói tiếp là tiềm thức cũng mang trạng thái giống y hệt nhưng không còn gọi là kiết sanh thức. Tiềm thức cũng như kiết sanh thức là quả của nghiệp tiềm thức, tuy tiềm tàng nhưng có ảnh hưởng lớn về tư chất và cá tánh của một chúng sanh. Thí dụ kiết sanh thức và tàn thức có thuộc tánh thọ hỷ, trí tuệ thì con người tính vui vẻ và mẫn tiệp. Vì tiềm thức sát na giống nhau và tiềm tàng nên khó nhận biết. Khi đang ngủ, lúc tiềm thức diễn ra là lúc tiềm thức diễn ra nhiều nhất. Chữ tiềm thức tương đối phong trong lúc Phật học Hán ngữ dùng chữ tàn thức Chữ tiềm thức có thể dùng để dịch cho thuật ngữ phát quan gá mà Ngài tịnh sự dịch là tâm hộ kiếp, duy trì kiếp sống và Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tâm hữu phần, thành tố của hiện hữu. Đối ngược với tiềm thức là những tâm hoạt thức, là những tâm hoạt động nổi bật khi có cảnh mới xuất hiện, để rồi sau đó trở lại trạng thái của tiềm thức. Không có thuật ngữ nào trong thắng pháp Abhidhamma truyền thống tương đương với chữ hoạt thức. Các cái vị giảng sư thường tạm dùng chữ tâm chủ quan chỉ cho tiềm thức là và tâm khách quan chỉ cho hoạt thức. Ở đây trùng hai từ chủ quan và khách quan vì rất dễ nhầm lẫn. Tâm tạo nghiệp tâm quả và tâm phi nghiệp phi quả theo cách nói đại loại thì một người đang tắt ao bắt cá là đang tạo nghiệp và một người đang nghỉ hè ở nơi sang đẹp và là đang hưởng quả phước. Trong cách nói vĩ mô thì không phải vậy. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống luôn là quyện của nghiệp, quả nghiệp và và những ta phải hiểu rõ sự pha trộn vô cùng tế nhị này mới hiểu những khía cạnh quan trọng của dòng tâm thức theo thắng pháp trong tâm những tâm bất thiện và tâm thiện trong phần hành xử lý cảnh là tâm tạo nghiệp tiềm thức tâm ngũ quan và một số tâm cơ năng là tâm quả có một số tâm cơ năng và tâm xử lý thuộc tâm phi nghiệp phi quả ngài tịnh sự có khi gọi là tâm tố hay tâm duy tác khái niệm sơ khởi về tiến trình của tâm thức dòng tâm thức là sự tiếp nối sanh diệt của những sát na tâm thắng pháp dạy rằng mỗi tích tắc tâm sanh diệt một trăm tỷ sát na trong dòng dòng tâm thức ấy là những phân đoạn hoạt thức trong tiến trình tâm ngài tịnh sự gọi là lộ tâm xen vào giữa những tiềm thức dịch giả phạm kim khánh dùng một từ khá thú vị là những chập tư tưởng. Có nhiều diễn trình của hoạt thức ở đây lấy một đơn cử để hiểu về những tâm cơ năng. Diễn trình hoạt thức thông thường thuộc ngũ quan. Ấn tượng mạnh, Ngài tịnh sự gọi là lỗ tâm ngũ môn bình nhật cảnh rất lớn, có 17 sát na. Tiềm thức chuyển thể. Ati tấp phá hoàn gá, tiềm thức dao động, phá hoàn gá phá hoàn gát chá lát ná tìm thức gián đoạn phá hoàn gút bát chề đá tầm kháng ngũ mồm bàn chá đòa ráo quá chá ná tầm ngũ hoàng bàn chá quyền nhà ná tầm tiếp nhận sầm bát tít chá ná tầm hoàng sát xì rá ná tầm phân định vót thá bá ná tầm xử lý chá quá ná tầm dư hưởng tá đà lầm ba ná lấy một thí dụ về một công ty bất động sản có phạm vi kinh, kinh doanh lớn với đầy đủ nhân sự trong lúc thời gian không có khách hàng ngày hoạt động như tiềm thức cố hữu khi có tiếng chuông có một trạng thái thay đổi chuyển động phản ứng như tiềm thức chuyển thể dao động gián đoạn người mở cổng ví dụ cho tâm khai ngũ môn người ra nhận biết xem đó là nhân viên bưu điện hay khách mua nhà đất vân vân như tầm ngũ hoàng một người hỏi đón tiếp như tầm tiếp nhận một người lấy những chi tiết như tên họ giờ hẹn như tầm quan sát một người quyết định xem gửi người khách tới bộ phận nào trong công ty như tầm phân định người trực tiếp giải quyết nhu cầu của khách như tầm xử lý nếu khách là một khách lớn thân quen thì có người ra thăm hỏi vui vẻ sau khi xong việc như tâm dư hưởng, tình trạng sau khi cách rời công ty như trở lại tiềm thức cố hữu. Trong những công đoạn trên, ngoài tâm xử lý tất cả đều là tâm cơ năng hay làm việc có tánh cách máy móc. Hình tâm cơ năng trong tiến trình tâm. Quý vị xem đường link sau đây. Câu nói mà các vị giảng sư thường dùng. Ừ là mỗi khẩy móng tay tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Cụm từ triệu triệu ở đây không phải là cách nói ví von, chỉ cho thật nhiều như câu triệu triệu con tim hòa trong cảm xúc dân trào, mà triệu triệu ở đây là cho một số, theo sau là 12 con số 0, có nghĩa là 1.000 tỷ, 12 trillion trong tiếng Anh cũng nên nói thêm là theo thắng pháp một sắc na vật chất tồn tại bằng thời gian 17 sắc na tâm pháp điều này chỉ mới được ngành vật lý của nhân loại biết tới trong hơn một thế kỷ qua trong sinh học có từ vô cơ và hữu cơ trong phật học thì tâm không phải là thứ tâm nào cũng giống nhau có những thứ tâm làm việc máy móc sanh rồi diệt không để lại hệ quả gì có những thứ tâm tạo nên những tâm quả ở tương lai tâm cơ, na, cơ năng bao gồm những tâm làm việc máy móc vốn vô căn thể là tâm quả tâm phi nghiệp phi quả những đặc tính vô căn hữu căn tâm quả tâm phi nghiệp phi quả mang ý nghĩa đặc biệt đối với tâm cơ năng mà người học thắng pháp cần lưu ý để hiểu rõ trò của các tâm cơ năng cần có khái niệm về diễn trình tâm thức. Còn tiếp. Và chúng con xin được thành tâm đọc bài kinh Thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều,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 Dạ, đạo tràng của chúng con giờ đây đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bút Tha Giác. Nam Mô Bút Tha Giác cái đây là chị tôi xin chào tất cả quý phật tử à, thưa vị à, hôm nay chúng ta học về tâm quả à, xin lỗi à, về tâm duy tác vô nhật chữ uh, duy tác là một từ mà chúng ta nên à, nói rõ ở tại đây um, chính ra thì chữ Syria à, được hiểu là những tâm hoạt động mà từ nó không tâm quả và nó cũng không tạo quả tức là nó cũng không phải là tâm cũng không phải là tác nhân tạo quả và tự nó cũng không phải tạo quả mà đơn thuần chỉ là một thứ tâm cơ năng là việc máy móc có sẵn có gì vậy thôi ở trong biểu đồ 121 tâm của thắng pháp tạng Pali thì có lẽ là ba tâm duy tác vô nhân là ba tâm ờ, mà chúng tôi phải nói là đặc biệt lẻ lẻ loi vì lẽ lẽ loi là bởi vì ờ, ba tâm này thực ra đó nó không có liên hệ với nhau nhiều nhưng mà nếu có liên hệ bằng cái cách máy móc đó thì tâm ờ, khai ngũ môn và khai ý môn thì liên hệ nhau nhiều và cái tâm lẻ loi nhất ở trong những tâm này là tâm sinh thiếu mà lúc nữa chúng ta sẽ đề cập thì thứ gì à, như chúng ta biết thắng pháp là môn mà đức phật ngài giảng dạy về ờ, tính cách tự nhiên của các pháp dù hiện tượng hữu vi hay là hiện tượng vô vi và ngày nay chúng ta có một cái ngành học gọi là khoa học tự nhiên ở trong khoa học tự nhiên thì chúng ta chỉ quan sát và ghi nhận nó khác với những môn vị nhân văn là qua đó chúng ta sáng tác chúng ta kết cấu thành những cái uh, trật tự theo quan niệm riêng của mình ở trong khoa học tự nhiên không phải như vậy khoa học tự nhiên chỉ sự ghi nhận và càng học vào thắng pháp áp cái tâm của tạng Pali đó thì chúng ta sẽ càng thấy cái tính cách tự nhiên đó có những thứ tâm mà nếu dựa lên trên một cái quan niệm sáng tác về văn học về triết học về đạo học đó thì những điều này sẽ không bao giờ được nhắc đến nhưng bởi vì ờ, cái bản chất là như vậy tự nhiên là như vậy nên chi chúng ta thấy được ờ, ở tại đây có những thứ tâm được ghi nhận và những cái tâm này làm việc máy móc thì thưa quý vị ờ, thế giới mà chúng ta sống đó nó có hai cái trường hợp gọi là cảnh thuộc về ngoại giới hay là cảnh thuộc về nội giới cảnh thuộc về ngoại giới đó tức là năm cảnh rồi sắc thân ừ. khí vị xúc nó đến với tâm thì năm cái thức là thị giác thế giác khứ giác vị giác xúc giác mà chúng ta gọi là giảng thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức sinh khởi và trước khi những thức này sinh khởi đó thì nó cần đến những vị trợ thì nó cần đến một cái tâm làm việc như là ở ờ, trường hợp khi mà chúng ta nói đến một công ty một cơ sở làm ăn thì chỉ chúng ta thường hay nói đến công ty qua cái người điều hành hay là người có cái trách nhiệm gì đó quan trọng chứ chúng ta ít khi nào để cảm đến cái người mở cửa cổng để chúng ta vào mở cửa cổng là chuyện tự nhiên nhưng mà thưa quý vị chúng tôi sống ở chùa đó chúng tôi biết rằng có rất nhiều trường hợp cái người mở cửa cổng này rất là quan trọng bởi vì ờ, người ta không vào được bên trong thì ấy đâu mà làm những cái việc này việc kia thì cái người nữ cái cộng đó thì ví dụ như trong hai bộ môn hay khỉ này sự hoạt động của tâm thức là một cái ví dụ tương đối rất là đặc biệt về cái tranh trị mà tâm tiếp cận tiếp nhận cảnh phản ứng với cảnh xử lý cảnh và vì vậy trong trường hợp này khi mà chúng ta nói về tâm khai vũ môn và khai giới môn thì chúng ta đặc biệt đề cập đến một thứ tâm chỉ là một cái độ chỉ là một cái môi giới chỉ là một cái tâm có tính cách thuần túy cơ năng nhưng mà lại không thể không có ví dụ như là ở trong tương lai khi mà chúng ta nói về 14 cái phần hành của tâm thức ở trong có chính phần hành như là tiếp nhận kiểm tra hay là phân định vân vân thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao những tâm cơ năng đóng một cái vai trò quan trọng hay là tuần trước chúng tôi có đề cập đến tâm gọi là ý giới nó khác với ý thức giới như thế nào thì tại sao trong tấn pháp lại có cái trường hợp là ý giới cũng là tâm ý thức giới của tôi nhưng mà cái ý giới đó được hiểu như cái tâm cơ năng làm cái làm một một cái đồn trước khi mà tâm chỉ đi sanh khởi chúng ta không có cần cái nào quá sâu về điểm này thật ra cái vai trò của tôi khai môn, thì cái môn ngày xưa hòa thượng hòa thượng thành ờ, sự dùng chữ kháng chữ kháng như khán giả vậy đó nhà khán giả ờ, nhưng mà sau này thì uh, ờ, tôi thấy rằng chữ khai đó cũng là chữ của hòa thượng thành sự nhưng mà chữ khai đó dễ uh, hiểu hơn giống trường hợp hồi nãy chúng tôi lấy ví dụ là người mở cửa thôi thì thứ vì sau hai tông khai ngũ môn và khai ý môn thì chúng ta có tâm sinh thức và hôm nay đó thì chúng tôi muốn nói thêm một ít về cái gọi cái cười ở trong cuộc sống và cái cười này đó, nó trở nên một điều rất là thú vị khi mà chúng ta bàn trong tán pháp chúng tôi nhớ là có lần chúng tôi về xí nguyên thì bộ buổi tối đó là cái cười thông niệm Phật học mà nếu mà không chuyện người giữa chúng tôi và sĩ nguyên đồng luôn mà còn những người ngày hai mươi thì Đức Phật tử sẽ thấy rằng uh, nó có nhiều điểm thú vị để mà chúng ta nghe về cái cười đại khái thì vì ờ, chúng ta nói đến có những cái cười bằng cái cách làm bản năng mang cái cách bản này có nghĩa là uh, nhiều khi cái việc đó nó rất là không mang ý nghĩa gì trong đại hết như trường học có một sự nhầm lẫn người ta anh em gọi là ông này cũng cầm bà kia giả sử như có một người ờ, phật tử đến chùa và chúng tôi nhờ đi lấy một cái gì đó và chúng tôi diễn tả phật tử nhà con hiểu nhưng mà chúng tôi diễn tả một đàn người đó đi lấy một cái khác một cái hiểu người đó lấy cái khác hoàn toàn và cái mà người đó lấy cho thấy rằng cái hiểu người đó rất là coi hài khiến mình cười thì cái cái chuyện cái chuyện cười cái chuyện gọi là chúng ta nói là cười đó là một thứ bản nụ cười đó, nó cũng là một cách tinh tế người ta nói rằng một cái danh hài một cái diễn viên hài đúng nghĩa là phải là người rất là thông minh tại vì sao vậy có thể tạo nên những nụ cười mà ở trong không khí người ta hoàn toàn không chuẩn bị cười có thể giống như mình uh, bình thường mà ai chọc lát mình chẳng hạn mình cười chứ tôi biết rất nhiều có nhiều người giỏi lắm đang ở trong buổi lễ rất là nghiêm trang nhưng mà họ khéo nói thì họ tác động được làm cho ta cười Thế cười đó là cười bị động và cũng có những cái cười chủ động chúng ta nói cái cười bản năng rồi thì cái cười bản năng là đầu tiên chúng tôi nói là do cái tiền thiên đặt là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thấy như vậy chúng ta đã cười ngoài cười bản năng chúng ta có cười bị động là bị người khác họ chọc cười chúng ta và có những cái cười chủ động mà cái cười này đó là chỉ có ở ở trong trường hợp phải có trí phải có trí tuệ mới có cái người chủ động được thí dụ như đức phật ngài thấy một sự việc gì ở quá khứ ngài mỉm cười và tôi ra thỉnh ngài giải thích thì đức phật giải thích về việc đó chứ vì theo ờ, trung kinh đó, thì chư vì a la hán kinh văn đệ tử phật thì các vị có thể cười với cả ba cách một á, là cái cười do thói em thì hai là do cái cười đó là do xúc cảnh sinh mà cười chúng tôi tạm gọi cái cười bị động một chút cái thứ ba đó là cái cười thì mới trí tuệ nhưng mà chỉ vì động giác thì chỉ có hai thứ cười thôi các ngài không có cười cho thôi. mà các ngài cười là bằng cái tâm dục tâm duy tác thọ hỷ đi trí mà tâm duy tác thọ hỷ học trí Như tác tinh hảo đó Mà chư Phật toàn giác như Đức Phật chúng ta chỉ, bằng, chỉ cười bằng thứ hai thứ tâm mà thôi đó là hai tâm thọ hỷ uh, tâm uh, đi tác dục giới uh, tâm uh, dục giới tình hảo di tác hợp ích thọ hỷ về đến đây đó thì chúng ừ. ta hiểu rằng một những chư Phật toàn giác các ngài không còn ảnh hưởng bởi tiền thiên tật bởi thói quen tại có những chuyện mà chúng ta gặp thói quen ừ gặp chuyện đó đó chúng đó cũng phải cười các ngài không có cười thì các ngài không có cười do thói quen và các ngài cũng không cười bằng tâm lý trí tức là cái tâm bị động à, dạ, tâm lý trí mà các ngài cười một cái chủ động là tâm hợp trí về cái cười của tâm chủ động và tâm bị động á thì chúng tôi muốn là dùng một cái ví dụ là ở trên một cái sân khấu hài một diễn viên họ diễn thế nào mà tạo được nụ cười cho cả cái hội trường thì diễn viên đó là người chủ động và những người ngồi ở trong cái thính phòng đó ở trong khán thính phòng đó coi mà phát cười đó, đó là cười chủ động cười theo dạ. thì riêng cái tâm mà sinh tiếu chúng ta nói tại đây đó là một cái tâm tạo việc cười cho cơ vị a la hán thanh văn và chỉ có vị a la hán thanh văn thôi tâm này nó không phải là thức phiền não nhưng mà nó vẫn là một thói quen còn tôn động lại và như vậy cái mà chúng ta gọi là cái cười sense of humor trong tiếng anh đó, thì nó vẫn là một thứ tiền kiên đặt nó là một thói quen một thói quen khi mà chúng ta thấy cái chuyện đó nó nó không bình thường cái chuyện đó nó có cái gì uh, lạ lẫm mà nó buồn cười thì chúng ta cười thôi và cái cười đó là cái cười vô tưởng vô phạt thì đặc biệt ở trong thánh pháp đề cập đến là vị a la hán thinh văn như ngày sáng lại phát hiện một thiền liên ờ, tôn giả ma cái nhất vân vân thì đôi khi nó hiếm khi nhưng mà có khi các ngài vẫn còn cười với cái cười của tâm sinh yếu cái tâm mà chúng ta đang nói tại đây nhưng mà chư Phật toàn giác thì không có quyền như vậy về điểm này thì về phần này thì có ba điểm mà với Phật tử nên nhớ cái điều nhớ thứ nhất đó, là cái tâm sinh thiếu tại đây là một thứ tâm tạo cái việc cười cho một vị lãnh đoạn lặng phiền não nhưng mà vẫn còn cái tiền thiên trạch hay là còn cái cái tập tính tồn động trong quá khứ ở đây cái tập, tập tính nói về cái cười nói dạ, cái thói quen cười thứ hai là cái tâm này nó khác với 10, 17 tâm vô nhân còn lại đó là tâm này nó là tâm làm việc xử lý cảnh chứ nó không có làm những việc khác nó chỉ làm việc tâm xử lý cảnh thôi và điều thứ ba là nhớ rằng cái tâm này không làm việc cười cho chư Phật độc giác và chư Phật toàn giác cái này là cái mà chư Phật tử nên lưu ý thứ quý bây giờ thì trước tiên muốn nói thêm về hai phần phần đầu phần thứ nhất là cơ năng tâm cơ năng tâm là việc máy móc và thứ hai đó là chúng ta nói về diễn trình tâm thức hai phần này đó thì có liên hệ đến 18 tầng vuông nhân nhưng mà nếu như không nằm ở trong cái giáo trình Abhidhamma ở bài kinh này ở trong Abhidhamma Sankha chỉ nói về những cái tâm này thôi chứ không có nói về cái tâm làm việc máy móc và những trình tâm thức mà phải nhiều sau nhiều chương sắp tới thì mới đề cập nhưng mà ở đây chúng tôi nói trước là bởi vì kinh nghiệm của các vị giảng sư kể cả ngài tình sự kể cả sư trưởng kể cả anh anh anh anh anh mà chúng tôi học đó, và cá nhân chúng tôi nữa là khi mà chúng ta đi vào trong 18 tâm vô nhân thì chúng ta nên có cái khái niệm về miễn dịch của tổ thức Chào quý vị chờ chúng tôi chút sức đây. Chào quý vị mọi người chờ chúng tôi chút sức. chúng tôi xin hỏi quý phật tử đang làm việc ở trong Robert là khi nãy quý phật tử có bao một người nào ra khỏi room đó à, có vị vị nào làm việc nếu quý vị có nhớ không nếu quý vị có bao một người nào thì quý vị có khi cho người đó trở vào thì quý vị đã nhắn chương trình là quý vị chờ chương trình Ồ, chúng tôi bao hả? Ừ, lạ quá. <laughs> chúng tôi không bao. À. Thì quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha. Ừ. <laughs> hôm nay chúng tôi cũng bọc sợ không biết lý do tại sao mà chúng tôi bọc nguyên quá nghĩ trời quý vị phật tử có biết là um, vì là quan hệ đó chúng tôi biết là chúng tôi đã, đã bị cái chuyện chúng tôi bao một người bây giờ chúng tôi làm sao để anh bao người đó để quý vị có biết không hình như là sư tự tri sư là cấm người đó vào chứ không phải là sư mời người đó vào sư sư tự tri sư có vị sư làm lại gì nữa sư mới mới thấy sư tự tri sư sư ban ban tức là ban tức là mình cấm người đó vào đó 就得是那个。也不，也。Chị Vịt Cảm ơn cô là chị Nguyệt à, Thưa Phật tử không? Ừ. có lẽ là tại vì quý phật tử đã đi qua nhiều cái uh, đi qua vài cái giáo trình thắng pháp mà trước đây mà chúng tôi suy dạ. giảng và chúng tôi giảng đó như vậy chúng tôi không có cần phải uh, nói lại ờ, nhưng mà ừ, chỉ nhắc nhắc sơ thôi là một điểm hết sức là đặc biệt mà theo Phật pháp đã được giảng dạy từ rất xa xưa và cho đến bây giờ đó thì uh, càng ngày khoa học lại càng đến gần cái điểm đó đó là thì một cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta biết gọi là một khá á là một sát na một sát na tâm sinh tự diệt và nói đến một cái sắc na đó thì riêng về dòng tâm thức thì đặc biệt là nhanh hơn là vật chất và trong lúc mà vật chất thì tồn tại một lúc có nhiều cái sắc sắc na sắc pháp khác nhau thì tâm thức chỉ có một dòng sắc na mà thôi là không bao giờ có hai dòng sắc na tâm thức mà sinh diệt uh, song song hay là biệt lập với nhau tâm thức của chúng sanh ở mỗi chúng sanh chỉ có một dùng tâm thức mà thôi và cái dùng tâm thức này từ ngàn xưa rất xa xưa đó thì chúng ta được biết là là một cái dùng tâm thức sinh khởi rất là nhanh nhanh đến nỗi mà đức phật ngày giải rừng như lai không thấy một cái gì mà sanh khởi nhanh như tâm thức ví dụ như ngày nay chúng ta biết được những cái chip của computer yeah, dạ, những chip như là bây giờ Apple họ có tới cái chip là A6 chẳng hạn à, hay là bên Intel họ cũng ra những cái chip họ có rất như vậy trong một họ đo ờ, trong một giây thì nó có thể process được bao nhiêu data thì cái con số lên tới hàng mấy triệu data thì thứ vị những cái data mà được những chip những chip này process thấy như, như vậy đó nó vẫn chậm hơn là tâm thức hồi chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa đó thì ngài tịnh sự ngài nói con số này thì chúng tôi có thì dân hiểu lầm do đó chúng tôi nhắc ở đây ngài nói rằng trong một cái móng tay tâm sinh diệt triệu triệu cái hay triệu triệu sắc na thì chúng tôi nghe chữ triệu triệu á thì chúng tôi nghĩ là đó là một cách nói giống như triệu triệu con tim cùng hòa chung nhịp thở vân vân nhưng mà khi ở gần ngài đó chúng tôi hỏi triệu triệu ờ, là mình có ước về vô lương thì ngài mới giải thích là chúng ta lấy một cuộn số một rồi để theo sau đó là 12 cuộn số không để số bị hàng, hàng số không thì thưa quý vị nó tạo ra một cái con số mình biết trong tăng pháp đó là sắc ra tâm sanh như vậy thì dòng tâm thức của chúng ta nó sanh diệt rất là nhanh tuy nhiên không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không có biết được thêm một chi tiết rất là quan trọng đức phật là một vị giác ngộ duy nhất ở trong đời này mà không phải đơn thuần là bằng sự suy tư mà bằng khả năng thấy biết thực sự được ngài có thể nhận ra từng sát na một và có những gì việc như thế nào cái khả năng biết của đức phật dễ sợ lắm bởi vì chúng ta nói rằng Phật trí là bất khả tư nghị và trong cái nói về diễn trình tâm thức thì chúng ta chúng ta thường nghe một ví dụ là một cái diễn trình tâm thức dài nhất dĩ nhiên là có những chuyện tâm thức dài hơn ví dụ luận nhập thiền chẳng hạn dài hơn nhưng chúng ta không nói chúng ta trong đời sống hàng ngày diễn trình tâm thức dài nhất là 17 sát đao ở trong 17 sát na này đó là một cái, cái sự hỗn hợp của những cái tâm máy móc và tâm xử lý cảnh của nhân của quả nhưng mà trước nhất thì chúng ta nghe lại một cái thí dụ mà thí dụ này thì là một thí dụ rất là cổ điển vì trời chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi sẽ lấy cái thí dụ này để quy Phật tử. Chúng tôi có đưa trong cái thí dụ làm việc trong công ty, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó hơi nó hơi xa vời với quý Phật tử. Trong lúc đó thì uh, cái thí dụ về truyền thống cổ điển mà Ngài Narada dùng và sư trưởng xa nhở đó. Ví dụ về cái người đang ngủ ở dưới ốc xoài. Dạ. Cái ví dụ này chúng tôi thấy rằng nó vẫn luôn luôn uh, cho chúng ta cái nhìn là dễ hiểu uh, dễ hiểu hơn là uh, cái uh, dễ hiểu ừ. hơn là cái cái cách mà chúng ta giảng bình thường uh, ở đây chúng tôi đọc lại quý vị nghe là đây là thí dụ về diễn trình của tâm thức mà từ cái thí dụ này chúng ta hiểu thêm về những tâm vô nhân chúng tôi đọc lên và một người nằm ngủ gốc cây xoài một cái xoài rơi xuống và lăn đến bên bình ghế ghế giật mình ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm cho mình thức giấc người này thấy cái xoài lượm lên ngửi xem xét trái xoài miếng trái xoài đã chín người ăn xoài sau khi ăn xong rễ còn cặp thêm vài cái tôi bỏ hộp xoài ra rồi nằm xuống ngủ tiếp <laughs> thí dụ này là thí dụ rất là đơn giản mà quý vị tìm thấy ở trong quyển sách về Narada và cũng như là um, ở trong cái những cái bài giảng của ờ, pháp sư Giác Chánh tức là sư trưởng thầy của chúng tôi đó người tên sự này cũng dùng thí dụ này quý vị yeah. Dạ. bây giờ đó thì chúng ta nói như vậy là một người đang ngủ thì ví dụ như tâm của chúng ta trong trạng thái tiềm thức đa phần khi chúng ta ngủ đó thì chúng ta ngủ với trong tiềm thức nhưng mà trong đời sống hàng ngày kể cả mỗi một chập tư tưởng chúng ta mỗi một thời khắc nó đều có trong tiềm thức xen kẽ vào nhưng mà nó nhỏ nhặt quá chúng ta không thấy được Cái cộng đồng hết nhưng mà chúng ta luôn luôn có sự trong đời trong lúc mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày nó có sự xen lẫn giữa tiềm thức và hoạt thức thì một người đang ngủ nghe một cái sợi rơi xuống dạ, nghe cái sợi rơi, rơi xuống thì chính cái tiếng rơi xuống đó, làm cho từ trạng thái ngủ bước qua trạng thái bừng tỉnh đi cái trạng thái chúng ta gọi là hồn hồn kiếp rúng động hay là cái tiềm thức chuyển thể chuyển từ tiềm thức bỏ qua một trạng thái mới rồi từ chuyển thể nó đi qua dao động dao động đi qua gián đoạn là ngừng lại cái dao động và gián đoạn của của tiềm thức này đó nó được xem như là một phần của tiềm thức chúng ta không cần phải bàn nhiều về việc này người mở cổng á à, dạ không à, xin lỗi ờ. cái người mà ngồi dậy và tìm biết cái ừ. gì đã làm cho mình thức giấc cho trạng thái bụi bụi lực của tâm như là khi tâm thức đang tình ngoại trần kích thích mình thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân thì cái tâm này gọi là tâm kháng ngũ môn Ờ, sư trưởng sư sư trưởng sư biết những bài này là là cái tài liệu rất xưa thành ra còn dùng tâm kháng ngũ môn sau này ngài tự sự ngài dùng lại tâm khai ngũ môn yeah. Dạ, mà uh, hòa thượng tự siêu cũng xài tâm đó chúng tôi cũng xài tâm đó và thưa quý ờ, rồi vì ấy làm gì vì ấy thấy trái xoài dạ thấy trái xoài thấy trái xoài tượng trưng cho ngũ sung thức mình chỉ thấy thôi chưa đụng chưa đụng chạm gì hết chỉ thấy thôi do vậy khi mà chúng ta nói về ngũ sung thức chúng ta nói tầm tương đối bụi lực lượm trái xoài chỉ cho tâm tiếp thu ở đây chúng tôi gọi tâm tiếp nhận đó dạ tâm tiếp nhận và uh, ngoài ra sư trưởng cũng dùng những cái tâm tiếp họ dạ, chúng này dùng cái tâm tiếp nhận chỉ tiếp nhận nó quen ở ngoài đời gửi và xem xét trái xoài chỉ cho trạng thái tâm thức suy nghĩ và tìm hiểu đối tượng bằng kinh nghiệm quá khứ của mình mình biết nhiều loại trái cây nhưng mà mình thấy cái trái đó mình gửi mình biết đây là trái xoài thì đó gọi là tâm chúng ta gọi là tâm kiểm tra ờ, trong này gọi là tâm quan sát đó. và sau khi biết được đây là trái xoài thì tự xác định rằng đây trái xoài có thể ăn được cái tâm đó à, ngay từ sự gọi là tâm phân đoán và chúng tôi gọi là tâm xác định yeah, dạ, chúng tôi gọi là tâm xác định thật ra thì sư trưởng cũng có chỉ dùng chữ xác định này thưa quý vị yeah. Dạ. có nhiều thứ một số các vị nghĩ rằng chúng tôi uh, chế ra sao này nhưng mà thật ra ngày xưa các vị cũng có xài chứ không phải không có xài um, mà rồi ăn cái xoài ăn cái xoài tượng trưng cho tâm xử lý cảnh dạ. sau khi đã xác định được thì tới tâm xử lý cảnh sau xử lý cảnh xong đó thì thứ quý vị giống như cái sợi nhiều mình còn một ít còn lại trong cái hộp thì mình chặt mình ăn vậy đó mình gọt sợi xong mình còn lại <coughs> cái tâm có tâm dư hưởng mà chúng tôi gọi tâm mót rồi sau cái tâm dư hưởng đó thì trở về lại với cái tâm gọi là tịch tích như vậy cái thí dụ trong này từ một người đang nằm ngủ nghe một cái xoài nhiệt mình tỉnh dậy rồi quan sát đụng cái xoài lên nhìn kỹ ngửi vào xác định được đây là trái xoài và trái xoài ăn được rồi sau khi xác định như vậy thì người đó ăn trái xoài ăn xong còn cạp thêm một ít thì cái là tâm xử lý và tâm dư hưởng sau cùng nằm xuống ngủ trở lại là một cái ví dụ bởi vì nên hiểu thì tại sao cái thí dụ này cần thiết để chúng ta đưa ra là bởi vì cái thí dụ này nhắc cho chúng ta biết rằng có nhiều việc nó xảy ra trong một cái trình tự bởi cái trình tự đó lúc chúng ta làm là hoàn toàn bản năng hoàn toàn tự nhiên chúng ta không có để tâm thấy rằng nó có nhiều phần khác nhau cũng giống như vậy quý vì ờ, mỗi lần chúng ta đi đâu đến nhà hàng hay là đến một nơi nào ừ. đó thì người ta thường hay có một cái thủ tục không phải chúng ta đi thẳng vào trong phòng của vị giám đốc để nói chuyện đâu mà chúng ta đi đi vào có bên tiếp tân rồi bên tiếp tân lại có những khâu này khâu kia rồi chúng ta mới đi vào bên trong được thì đây là điều mà mà mình nên biết và chính vì học cái diễn định của tâm thức thì chúng ta mới thấy được cái quan trọng của những cái tâm mà gọi là tâm vô nhân này dạ yeah, 18 tâm vô nhân và trong 18 tâm vô nhân đó thì năm cái cặp thức đầu gọi là ngũ số thức là cặp nhãn thức cặp nhĩ thức cặp tỷ thức cặp thiệt thức cặp thân thức đó, trở thành những cái tâm chủ đạo để cho chúng ta ghi nhận cái thế giới bên ngoài hay là ngoại giới thế giới bên ngoài đó là cái gì mắt thấy cái gì tai nghe cái gì mũi gửi cái gì lưỡi nếm thân thật cảm xúc trong lúc đó thì những tâm tiếp nhận tâm kiểm tra tâm khai ngũ môn khai ý môn là việc hoàn toàn mãi mốt và đặc biệt cái tâm sinh tiếu là bị cười cho vị a lán hán văn một cười cái bản năng đó thì lại cho chúng ta một cái ý nghĩa hoàn toàn khác thật ra cái tâm này chỉ có thể nằm đây không, không nằm ở đâu được hết nhưng mà trong cái biểu ừ. đồ tâm pháp thì tâm này lẻ hơn hết <laughs> chúng ta gọi tâm lẻ hơn hết nhưng mà rất là thú vị rất là, thú vị khi mà chúng ta biết về tâm sinh phím khi chúng tôi còn à, học về tự sự lúc tôi còn nhỏ lắm tự nhiên học 18 năm vô nhân có tâm sinh điếu chúng tôi nói là không biết tại sao mà sắp cái nào sắp sắp tự nhiên sắp ở đây nó kỳ cục vậy thì đừng nghe cười nhưng mà sau này từ từ đi vào học thì chúng tôi biết mới biết là không có sắp chỗ này không có không còn chỗ nào nữa đầy trong này bỏ hết và dạ, phải liệt kê trong phần này đó là tâm di tác của nhật và trong bài học ngày hôm nay quý vị chờ chút xíu nếu chúng ta đọc kỹ lên này đó đọc kỹ toàn bộ bài học về 18 tâm vô nhân thì chúng ta hiểu rằng trong 18 tâm vô nhân đó có 15 tâm gọi là quả vô nhân và ba tâm gọi là duy tắc vô nhân ở trong 15 tâm quả vô nhân đó thì ờ, chúng ta có bảy tâm quả bất thiện rồi bảy tâm quả thiện và trong bảy tâm quả bất thiện đó, thì nó không có nhiều nhãn thức quá bất thiện tỷ thức quả uh, nhĩ thức quả bất thiện tỷ thức quả bất thiện thiệt thức quả bất thiện thân thức quả bất thiện rồi tâm thức nhận quả bất thiện tâm kiểm tra quả bất thiện nhưng mà mặc dù chỉ nêu lên có bảy tâm thôi nhưng chính tâm bảy tâm này nó khổ cặp trong thế gian này thì nó tạo nên cái mà chúng ta gọi là một biển khổ trục trục đặc biệt là ở trong cõi nhân loại và trong bốn khổ cảnh và một khi con người không có được cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc thì con người khổ chúng ta ít khi nhận ra điều đó đọc vào những thông quả bất thiện chỉ có thọ thọ xã và thọ khổ của thân thế nhưng mặc dù vậy khi mà cuộc sống của một người dục giới như trong cõi người hay cõi địa ngục đạo quỷ súc sanh atula mà ai mà nhiều cái quả bất thiện không có được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng tình trạng là buồn chán bực bội khó chịu khổ sở dạ. thí dụ như mình ăn cơm không bữa cơm là ngon hết hàng ngày mình thấy những cảnh không có cảnh nào vừa mắt hết mình nghe tiếng không có nghe âm là lọt vào tay hết thí dụ như vậy thì chúng ta bởi vì cái khổ của những cái tâm môn nhân này theo thắng pháp ngoại trừ thân thức hậu khổ thôi còn những cái thứ khác đều thọ xã hết nhưng mà tại sao làm cho chúng ta khổ như vậy tại vì cái khổ do sự thiếu thốn chúng tôi lấy một cái ví dụ là người nghèo đó có nhiều khi không ai bắt gì họ hết nhưng mà họ ở trong căn tròi giản dị không có cái gì vui hết họ cảm thấy họ khổ người ta có cơm ăn áo mặc có chuyện này vui cái vui còn ở trong căn tròi chán quá không có gì làm hết không có tivi có gì hết tại như vậy đó là thiếu vì vậy à, ở cuộc sống này đó một con người có nhiều mà do phước á người đó cảm thấy cuộc sống sung mãn ít nhất là có trong lòng và có bên ngoài nhưng một con người mà không có hạnh phúc thì sinh ra đau khổ dạ, không có hạnh phúc sinh ra đau khổ cái đau khổ và không có hạnh phúc đôi khi nó rất dễ sợ mà chúng ta không biết chúng ta tưởng là ai đánh đập mình mới khổ hay là ai bôi cho trái cấu mình mới khổ ai cho mình gửi mùi mới khổ cái mà không có hạnh phúc rất là khổ cái mà chúng ta không nghĩ ra cho đến bây giờ nghĩ ra chuyện đó chúng tôi có thời gian 9 tháng ở trại tị nạn thưa quý vị qua tới trại tị nạn à, ở Burundi Đông rồi sau đó chúng tôi về Gulukhalang ở bên Indonesia cái đời sống trại tị nạn có một vấn đề là mình không có nhiều sinh hoạt phòng ốc chúng tôi ở chùa thì tương đối khá đó và dạ, chúng tôi ở chùa là khá nhất ở trong sống của tị nạn là ở chùa và tương đối cũng có việc làm nhưng mà chúng tôi có nhiều lần đến thăm những người phật tử bệnh họ ở trong những cái barack và phòng cũng chật hạn chế mà um, um, ở hạn chế mà sinh hoạt không có gì hết đâm ra nó có những cái những cái buồn những cái bực những cái phiền những khó chịu và tại sao có những người tự tử tại sao có những phiền phức là cái thế giới đó là cái thế giới của chúng ta gọi là ờ, không có sinh thú thế giới đó không có gì làm cho tâm hưng phấn hết nên khiến cho chúng ta khổ và cái này là cái giải thích tại sao mà tâm bất thiện trong bảy cái tâm quả bất thiện chỉ có một thân thức quả bất thiện thật khổ thôi còn tất cả còn lại thọ xả vậy mà nó tạo bao nhiêu cái khổ của, của chúng sinh trong thế gian này ở một phương diện nào đó, đó thì cái khổ là sự vắng mặt của hạnh phúc chúng ta ít có quan niệm chuyện đó thì quý vị nào có gia đình thì đôi khi quý vị hiểu rằng trong cuộc hôn nhân mà không có hạnh phúc thì cuộc hôn nhân đó có vấn đề ở trong một xã hội mà con người không có hứng thú không có vui sống thì cũng có vấn đề ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta không có một mục đích gì tốt đẹp để thay đổi đó có vấn đề như vậy đôi khi đau khổ điều định nghĩa đó là sự vắng mặt của hạnh phúc chúng ta nói là có hạnh phúc cũng được không có thôi Nếu ai được người khổ mình nhưng mà thật ra thì sự vắng mặt của hạnh phúc đó là một đau khổ lớn um, thưa quý vị đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong uh, buổi uh, học hôm nay về, về tâm ba tâm duy tác của nhân à, chúng ta nói thêm một chút về tâm cơ năng nói thêm một chút về diễn trình tâm thức nhưng mình hiểu được bao nhiêu thì hiểu uh, chúng ta sẽ đi tới phần diễn theo tâm thức chi tiết hơn sau khi mà chúng ta học uh, xong một số các phần liên quan đến tâm thuộc tính của tâm bây giờ thì uh, có thiền tọa pháp đăng và thiền tọa pháp tịch à, không biết thiền tọa pháp đăng có bạn ở trước máy không nếu thiền tọa pháp đăng đang có bạn ở trước máy xin kính thỉnh thỉnh thiền tọa pháp đăng hoan nghỉ uh, chia sẻ câu thảo luận đầu tiên xin hỏi thiền tọa pháp đăng thiền có bật ở trước máy không thường tọa pháp tân ơi, thường tọa có ở trước máy và thường tọa có nghe được không đức tử trừ chúng tôi một chút có lẽ từ đó pháp đăng và tọa tân đều không có bảo trước máy không dạ con từ học tân rồi thiếu tân ơi, ở bài học ngày hôm nay đó, thì uh, chúng ta có nói về tâm uh, sinh tiếu tự tâm là việc cười cho một vị uh, hán và la hán thinh văn và chúng ta cũng nói rằng một vị phật toàn giác như đức phật thì không bao giờ ngài cười mà bằng tâm lý ấy. và ngài đức phật ngài cũng hoàn toàn không có bất cứ một cái uh, tiền xuyên đặt tức là thói quen nào trong quá khứ nó có ảnh hưởng lên ờ, ngài thì từ đó cũng có thể giải thích được rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta bị chia phối bởi cái tập tính bị chi phối bởi cái tập khí bị chi phối bởi thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp nó có nhiều hay không và uh, nếu nó nhiều thì theo Phật pháp thì nó thì chúng ta nên hiểu là chúng ta thấy uh, ờ, chúng ta điều đó nó có quan trọng để chúng ta biết không uh, xin kính định thưa học dạ con uh, nam mô bút tha giá namo mô tham mai giá nam mô à, con xin thành kính đảnh lễ à, ân đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng à, con kính đảnh lễ hòa thượng giác đẳng thượng tọa phật đăng thượng tọa minh hạnh để đức tự tri cùng chư tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ Ờ, con nghĩ rằng uh, hôm nay thì à, chúng ta học các cái tâm vô nhân thì uh, trong đó có cái tâm uh, sinh tiếu tức là cái tâm uh, làm cái việc cười của một vị a la hán ở đây thì uh, khi mà uh, chúng ta biết rằng uh, trong cái đời sống hàng ngày đó à, chúng ta thường bị cái chi phối ở trong các cái hoạt động của mình à, tức là chi phối bởi phiền não có lúc thì à, chúng ta ưa thích tham thích à, ưa thích hoặc là tham thích nhiều thứ à, chúng ta biết rằng à, nếu nói trong di diệu pháp ấy, thì ờ, có những cái tâm tham thọ hỷ tâm tham thọ hỷ ờ, từ cái ờ, cái vui thích ở trong cái tham ừ, cho nên có khi chú thấy khiến cho chúng ta vui vui trong những cái cái gì mà chúng ta cảm thấy nó là thích tú hay là nó đáp ứng cái sự thỏa mãn của chính mình thì ờ, chúng ta cười chúng ta vui có một điều đó là với cái một cái người phạm phu á, thì thường bị ờ, hay chúng tôi nghĩ đó thường bị chi phối bởi cái, cái phiền não rất là nhiều cho nên là khi nào chúng ta ưa thích tham thích thì ờ, chúng ta cảm thấy đó là cái điều mà ờ, chúng ta thích thú tạo nên cái sự vui vẻ đối với chúng ta ờ, đối với những người phạm phu có khi đó thì tâm chúng ta buồn bực khó chịu có khi đó thì khi mà mình mình mình mình buồn bực khó chịu đó thì uh, trong tâm nó nó khởi lên cái sự khó chịu khi mà khó chịu như vậy đó thì uh, ngay cả trong cái suy nghĩ uh, mình cũng không có ưa thích những cái việc đó rồi là lời nói hoặc là cái hành động mình cái hành động thì nhiều khi nó nó thô kệch hành động nó đem đến cái khổ đau khổ lụy cho người khác cho đối tượng khác hoặc là lời nói cũng vậy cái lời nói ờ, bởi vì chính cái cái tâm khó chịu cái tâm sân ấy. cho nên là có khi là chúng ta lại nói những cái lời nói nghe nó không hay bởi cái lời nói cái ác khẩu cho nên rằng là mình biết rằng là cái đó là những cái tập khí lâu đời lâu đời từ xưa tới nay do vậy đó thì ờ, theo chúng tôi nghĩ đó là mình ờ, trong mỗi cái hành vi của mình làm sao mà mình ờ, mình mình nhận ra được mình hiểu biết ấy, để mình nhận ra biệt trực nhận ra được ấy, ngay cả cái chuyện đó nó xảy ra rồi đó mà mình à, mình biết rằng cái điều đó nó nó sai điều đó nó không đúng cho nên là mình phải sửa đổi mình phải sửa đổi còn khi mà mình trực nhận ra là cái điều đó nó không đúng sai đó thì à, tức tốc mình ngăn chặn được cái, cái tâm của mình cái tâm bất thiện của mình tâm bất thiện của mình. chúng tôi nghĩ rằng à, mình biết được mình nhận thức được cái tâm của mình ra sao thì điều đó nó rất là quan trọng nó rất quan trọng là gì sao là vì à, nhờ đó mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái tâm lý của mình à, cái tâm của mình khi mà giận dữ quá thì nhiều khi cũng bị mất khôn nha yeah. À, khi mà buồn bực quá thì cái sự âu sầu cái sự khổ lụy của tâm lý đó, à, chính mình phải nhận lấy yeah. chưa kể là chúng ta gây tổn thương đến những người khác yeah. gây tổn thương đến những chúng sinh khác chúng ta có nhiều cái lý do để à, chúng ta ưa thích và có nhiều cái lý do để chúng ta bực bội khó chịu cho nên cái đó là cái à, gọi là cái tập khí từ quá khứ à, tập khí của phiền não cho nên nếu mà mình à, mình tu đó à, thì à, làm sao trong mỗi cái, cái hành vi của mình ấy, mình kiểm soát được à, kiểm soát được mà muốn được kiểm soát thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó cái gì nó là không đúng cái gì nó là tội lỗi cái gì nó tạo nên cái nghiệp bất thiện cái gì nó tạo nên nghiệp thiện chúng ta phải biết những điều đó và đặc biệt là nhờ có cái chánh niệm tỉnh giác thì à, chúng ta mới có thể trực nhận à, trực nhận những cái hành vi cho nên à, ở đây đó bởi vì do cái phiền não là từ quá khứ mà bây giờ là một lúc mà mình sửa đổi À, thì nó cũng không thể nào mà chúng ta nói ở đây không phải là chúng ta biện hộ cho cái mà để chúng ta chứa đựng cái tập tập khí pháp bất thiện ở trong lòng nhưng mà rõ ràng là cũng không phải là một ngày một bữa mà chúng ta có thể là là là, là đoạn trừ bởi vì các bậc thánh ấy, thì à, các ngài cũng phải tu chứng thì các ngài mới đoạn trừ à, còn các ngài chưa tu chứng thì các ngài cũng chưa có đoạn trừ mà muốn tu chứng như vậy đó thì cũng phải trải qua bao nhiêu cái sự quân tập bao nhiêu cái sự quân tập thì chúng tôi nghĩ rằng trước mắt là mình phải nhận ra cái gì là pháp bất thiện từ ở trong tâm ngay cả khi ờ, mình nói năng mình cười mình khóc thì biểu hiện của sự khóc đó nhiều khi chúng ta thấy rằng là đó là sự sự sự khó chịu ở trong lòng khi mà mình nói rằng mình gặp một cái người thân mà lâu ngày xa à, rồi bây giờ gặp mặt thì cũng trở nên cái khóc à, gặp mặt rồi giờ gặp mình mình thấy mũi lòng rồi mình khóc hoặc có khi đó là mình à, cười thì cái các cái cười hành động lời nói chi nghĩ của mình bị chi phối của của gần như là bị sự chi phối của, của, của, của phiền não gần như là sự chi phối phiền não chúng ta thấy những điều gì mà chúng ta vui thích đó thì sự thật ra không phải cái sự vui thích gì nó cũng mang đến cái nghiệp bất thiện đâu à, nhưng mà khi mà tâm khởi lên những cái điều mà bởi cái tham thái hoa bởi cái cái sân độc cái, cái sân nó tạo nên cái sự tác hại đó rồi khiến cho lời nói hành động và suy nghĩ của mình nó sai trái như vậy đó thì đó là cái điều không nên à, cho nên là cái tập khí đó chúng tôi nghĩ rằng cái tập khí của phiền não thì nó là do quá khứ yeah. nó từ từ từ quá khứ rồi do vậy đó thì mình mình mình phải cần phải phải bỏ mình phải bỏ mà muốn bỏ như vậy thì mình tập từ từ à, tập từ từ trong mỗi cái suy nghĩ của mình à, trong mỗi cái lời nói của mình rồi trong mỗi cái việc làm của mình cái gì như trong kinh nói rằng cái gì mà mình suy nghĩ gây tổn thương tổn hại cho mình cho người khác cũng không nên rồi mình làm tổn hại hay là à, cho mình tổn hại cho người khác cũng không nên hoặc là mình nói năng cái gì đó mà làm tổn hại mình hoặc là tổn hại người khác cũng không nên như vậy thì à, ở đây chúng tôi nghĩ rằng là đối với các ngài đấy à, chư vì a la hán à, thì không có một cái điều chi mà gọi là các ngài phát sự từ ở cái tâm bất thiện ừ, ngay cả cái việc cười người ta cười bằng cách này cách kia thí dụ như một người phàm phu thì nhiều khi mình nói mình vui thích quá mình cười mà từ cái vui thích của mình ấy, thì thường thường là mình đắm nhiễm ở trong cái, cái dục lạc à. có những cái tâm thiện có những chúng ta thấy rằng cái tâm thiện dục giới đó à, có những cái niềm vui mà tạo nên cái sự vui cười cho chính mình thì vui ở trong tâm thiện đó là cũng là một trong những cái tâm thiện tốt sự quan hệ ở trong những cái việc làm mà mình nghĩ việc làm đó là việc làm thiện cho nên là mình vui nhưng mà có những cái tâm thiện thuộc về tâm tham bất thiện đấy thuộc thọ hỷ đấy thì đó là những cái mà khiến cho chúng ta vui thích rồi biểu hiện trong sự cười thì cười nhiều khi là người ta nói là cười khinh bỉ cười ngạo nghễ cười à, à, cái này cái kia nhiều thứ cách cách cười nhưng mà à, cái gì đi nữa thì biểu hiện trong cái cử chỉ giữa bởi cái thân biểu tri hay là cái khẩu biểu tri của mình á, là trong cái điều mà bởi khoát sức từ ở cái phiền não cho nên à, đối với các bậc thánh thì các ngài à, đặc biệt là bậc a la hán à, thì à, chúng ta thấy rằng ở trong kinh có nói đến cái việc đó là đức phật ngài có cười thì ngài cười mỉm nhưng mà ngài cười đều có cái nguyên nhân có cái câu chuyện mà giống như ngài đi cùng với ngài A Nan vậy đó mà thấy một cái con heo chạy trước phía trước thì ngài mỉm cười thì khi mà cười vậy thì ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn là nguyên nhân gì Đức Thế Tôn cười ờ, thì ngài mới nói rằng là cái con heo này là tiền kiếp kiếp trước đó là một cái cô cô công chúa một cái người phụ nữ đẹp do đời sống dễ vui do cái đời sống tạo pháp bất thiện nên thành con heo cho nên cái sự mỉm cười đó là mỉm cười cái nguyên nhân à, dạ, cười có cái sự nguyên nhân thì ngài chỉ làm cười mỉm một chút chứ nhiều ờ, không phải như là những người phạm phu cười bằng cách này cách nọ cho nên là cười nó cũng phải là tâm tham đối với các ngài còn à, à, đối với những người phạm phu thì thường trong cái cái tánh của mình tập khí của mình trong nhiều đời đó nhiều khi à, trong cái suy nghĩ lời nói đó, nhiều khi mình tạo cái nghiệp mình mình mình mình mình chịu cái sự chi phối của nó cho nên mình ít có khi nhận ra nhưng mà để nhận ra đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình học Phật pháp mình hiểu cái nào nó đúng cái nào nó sai điều gì nên hay điều gì không nên rồi sau đó là chúng ta tập dần cho chúng ta cái đời sống trước khi nói năng hay là hành động hay là suy nghĩ cái gì đó thì cần có cái chánh niệm thì nhờ có cái chánh niệm tỉnh giác đó thì chúng ta mới trực nhận ra được à, biết cái đó nó nó sai nhiều khi à, chúng ta làm lỗi rồi nhưng một một lúc sau thì chúng ta mới nhận ra ờ ừ, cái này giá như mình đừng có nói này À, giá như mình đừng có hành động như vậy à, giá như mình đừng có suy nghĩ như vậy thì cái đó nó cũng đã qua rồi nhưng mở ra là mình cũng trực nhận rút cái kinh nghiệm để rồi trong mọi cái cái suy nghĩ của mình à, trong mọi cái lời nói của mình rồi trong mọi cái cái hành động của mình thì cần có một cái sự trực nhận à, giống như là sự à, chánh niệm tỉnh giác thì à, chúng tôi nghĩ rằng à, nó nó quân tập cho chúng ta à, quân tập cho chúng ta mỗi ngày một chút một ngày một chút để chúng ta sửa cái lòng của mình sửa cái tâm của mình sửa cái tâm của mình bởi vì tập tánh phiền não thì nó rất là nhiều bởi chư vị thinh văn theo chúng tôi biết chư vị thinh văn này có nhiều khi có những vị còn có còn cái tiền thiên tật nhưng mà đối với chư Phật toàn giác á, đức toàn giác thì các ngài không có cái tiền thiên cật tiền thiên cật đó là như là một những cái cái thường thân nghi duyên cái thói quen à, nó không phải là cái dịch tạo nên cái phiền não mà là do cái thói quen và nó còn còn lại với cái cái điều đó đối với chư vị thinh văn nhưng mà đối với chư đức phật toàn giác thì các ngài không có do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái đời hàng ngày làm sao mình ờ, mình suy nghĩ mình nói năng hay là mình hành động cần có chánh niệm tỉnh giác và để hiểu những điều đó, thì mình cần phải hiểu qua lời dạy của Phật qua Phật pháp mà chúng ta học từng ngày ờ, chúng ta sửa đổi ờ, rồi thì chúng ta mới có thể chuyển mình chuyển hóa từ ở một cái cái cái người cái người mà trước đây à, tâm bất thiện sanh nhiều khởi nhiều lớn mạnh bây giờ thì nó bớt chút nữa bớt ít đi rồi nó à, nó nó giảm bớt đi dần dần rồi lần lần lượt là à, chúng ta mới có thể là ừ, để trở thành một cái bậc thánh nhân ở trong cuộc đời này à, thì đòi hỏi Ờ, cái người đó phải tiêu sạch dứt sạch những cái phiền não cái tập tấn bất thiện từ quá khứ bởi vì ờ, gì đi nữa thì cũng chính cái mà vô minh cũng chính cái tham ái ờ, chính cũng chính cái chấp thủ đó nó làm cho mình phải tạo nên cái tập tấn tập khí phiền não rất là nhiều như vậy thì mình muốn bỏ nó thì mình cần phải có một cái cái đời sống đặc biệt là có cái nhân cái xa đó là mình phải biết tránh xa à, tránh xa những cái việc ác à, tránh xa cái việc ác và luôn luôn thực hiện cái việc lành và ở trong đời sống hiện tại thì dưới cái mức độ ở nội tâm có được sự an tịnh nhờ cái sự an tịnh đó đến một lúc nào đó thì à, cái trí tuệ nó có thể sanh khởi để mà à, các đức phiền não chúng ta học được cái à, chúng ta học được những cái cái gì cái hành trạng của đức phật hoặc là các cái hành trạng của các bậc thánh để chúng ta tìm ra một cái bài học và bài học đó để à, chúng ta tập dần tập dần theo cái cái gì mà mà mà chư vị thánh đã đã làm và Đức Phật đã làm thì ờ, chúng ta mới có thể chuyển hóa à, từ ờ, cái người mà tập khí phất bất thiện rất là nhiều rồi lần lượt là chúng ta sẽ bỏ dần bỏ dần để đến lúc nào đó thì chúng ta dứt sạch phiền não thì sẽ được giải thoát thì ờ, qua cái câu hỏi của hòa thượng đó thì con xin có cái ý để góp lời ở trong cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu nếu có điều chi chưa đúng chưa đủ thì con thỉnh hòa thượng bồ tục thiên à, nhà nam mô bút thay giá sa thú à, kính trình à, thì tòa pháp tân à, thì tòa đang nghe thì tòa có trước máy và nghe được không nếu thì tòa pháp đang à, nghe được xin thỉnh thì tòa đang trả lời cho cô à, tiếp theo dạ thầy tỏ rằng ờ, ờ, có nhiều khi ừ, người phật tử hay quan niệm rằng tất cả mọi việc ở đời đó đều là nhân quả hết do nghiệp chi phối hết còn người mà tin theo đạo khác thì nói rằng à, từ chân răng cọc tóc của chúng ta đều do thượng đế quyết định hết nhưng mà khi mà chúng ta học về năm cái pháp gọi là niyama à, năm cái định luật tự nhiên của vũ trụ như là về chủng tử hay là về thời tiết hay là về nghiệp hay về tâm hay là về pháp chẳng hạn thì ờ, chúng ta thấy rằng nghiệp ấy nó chỉ là một ở trong năm định luật thôi và khi mà chúng ta nói về pháp thì chúng ta nói ồ ừ, tự nhiên nó là như vậy có nhiều điều sanh khởi không nhất thiết là do nghiệp quá khứ nhưng mà à, đó cái pháp đó là như vậy đó thì bài học hôm nay chúng ta học về à, những cái tâm như là tâm khai ngũ môn hay tâm khai ý môn Ừ, tâm này nó không phải là nhân cũng phải là quả nhưng mà nó lại là những tâm máy móc phải có trong những cái diễn trình tâm thì thượng tọa pháp đăng có nghĩ rằng và dạ, yeah, những cái tâm này nó sanh uh, khởi và nó sanh diệt á, là do theo cái hiện tượng mà chúng ta gọi là tham ái má là pháp cái định luật pháp cố nhiên hay định luật về pháp xin uh, kính thỉnh uh, ờ, thượng tọa pháp đăng Yeah. Dạ. À, thì khi mình nói đến uh, pháp á, thì uh, trong tất uh, cả là chúng ta gọi là pháp và đó là tục đế ấp chân đế như vậy á, thì cái thầm má lý da má thì nói nó rất bao quát à, và đối với um, những cái tâm mà khai ngũ môn hay khai ý môn đó à, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta vì chúng ta là là chúng sanh chứ không phải là vật vô tri giác mà chúng sanh thì là có cái biết à, cái biết à, mình nói cái biết như vậy nhưng mà mình hiểu rằng đó là thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn ừ. à, thức quẩn đơn thuần chỉ là biết cảnh mà thôi còn những cái thiện ác đó, thì đều là do những cái sở hữu mà chúng ta gọi là hành quẩn ừ. nhưng mà rồi chúng ta có um, um, những cái tâm khai ngũ môn khai môn đó thì chúng ta hiểu rằng vì thường thường Ờ, chúng ta có cái sắc pháp được hình thành ờ, mà cái sắc pháp chúng ta đó nó có sắc mạng quyền à, ờ, có bảo vệ cái cái sắc pháp này nó tồn tại và nó mình gọi là người sống à, và những cái cơ quan của sắc pháp đó, như là à, cái lỗ tai à, con mắt hay là lỗ mũi hay là miệng hay là thân à, thì nó là những những cái mà nó tiếp nhận à, hay là những cái cửa ra vào à, mà mình gọi là khai ngũ môn để cho cái cảnh à, cảnh sắc đi vào cái lộ nhãn môn à, như có nhãn vật có cảnh sắc có nhãn thức có à, sự chú ý ừ, thì cái tâm nhãn thức nó sanh khởi như vậy thì cái à, vì chúng ta là chúng sanh và chúng ta hiểu đó cái nghĩa là đối với tất cả uh, phàm hay thánh thì cái tâm khai ngũ môn và tâm khai hữu môn không có gì khác nhau à, không khác nhau là sao vì mình có mắt à, thì các bậc thánh cũng có mắt à, có mắt thì đơn thuần chỉ thấy cảnh sắc thôi à, ví dụ mắt đó thì chúng ta thấy rằng khi mình nói xúc đó, thì mình gọi là căng và cảnh à, có nghĩa là do cái cái nhãn căng và do cái cảnh sắc à, và xúc sanh khởi mình hay gọi là căng cảnh và thức á, Ờ, mình có nhãn thức thì ờ, có cái cảnh sắc là ừ, là những cái vật mà ờ, các cái loại màu mình gọi chung mà mình gọi là các loại màu và mắt thì nhìn thấy các loại màu đó như vậy thì xúc mình đã cũng dễ trình bày xúc sự va chạm với căn cảnh và thức thọ là cái cảm giác ừ. thì đơn thuần cái ngũ quẩn đó thì mình mình phải Ờ, cái cái cái cái tâm ờ, cái những cái tâm mà mình gọi là uh, nhãn thức hay là ừ, xúc hay là thọ đó mình, ừ, mình học có tìm hiểu là những cái 13 sở hữu uh, tự tha bảy sở hữu biến hành sáu sở hữu cảnh ừ. mà bảy sở hữu biến hành đó, thì nó hợp với 121 tâm này tôi nghĩ là tâm nào cũng có uh, xúc hết uh, nên nhiều khi mình thấy Ờ, trong cái bài kinh sáu sáu đức phật gọi là sáu xúc sáu thọ sáu tưởng sáu tư sáu tầm sáu tứ ừ. có nghĩa là do ờ, cái sự xúc chạm của mắt và cảnh sắc nên gọi là nhãn xúc à. như vậy thì phải có cái tâm ờ, mà cái tâm mà mình gọi là khai khai môn á. nếu mà cái cái mắt thì gọi là lộ nhãn môn ừ. và cái cái cái cái, cái chích ta đi là lý do má nghĩa là cái tâm đó, nó diễn tiến ờ, theo từng tự nó cũng theo cái lộ ờ, và nó cũng diễn tiến theo mình làm cái quả hiện tại ờ, rồi nói với cái nhân hiện tại thì khi mình học giáo lý viên đó mình thấy rằng ừ, hành giống như là xúc thọ ừ, xúc thọ rồi tưởng tư rồi tác ý khi mà tác ý đó nó có loại tác ý tác ý thành lộ tác ý thành cảnh tác ý thành động lực tác ý thành cảnh thì mắt nhìn cái cảnh sắc có tác ý thì tác ý thành cảnh sắc ờ, để cho mắt thấy ờ, tác ý thành cảnh thinh đối với cái, cái giác quan lỗ tai với cái âm thanh ờ, tác ý đối với cái tỷ môn là cái lỗ mũi với cảnh khí hơi mùi hơi mùi mà cái bay thì bất luận là người hay thú gì nó cũng bắt mùi hết mình thấy các loài thú như loài chó hay là những cái loài này kia nọ nó cũng bắt cái mùi khi mà cái mùi đó có trong không khí thì nó bắt được ừ, hơi đi vào cái lỗ mũi à, theo cái cảnh khí ừ. như vậy thì những cái điều đó là những cái điều tự nhiên mà hãy phải có cái tâm cai ngũ môn để cho nhãn môn rồi nhiệt cho nhĩ môn cho tỷ môn cho thiệt môn cho thân môn ừ, hay là cái tâm khai ý môn cho ý môn như vậy thì những cái tâm này nó đơn thuần nó phàm thánh cũng giống nhau thôi nhưng mà ngược lại cái chỗ tác ý á, thì nó tác ý thành lộ tác ý thành cảnh tác ý thành động lực ừ. thì khi mình khai nhãn môn khai ý môn khai ngũ môn khai ý môn à, thì mình có cái tác ý mà bảy sở hữu biến hành đó chỉ là những sở hữu biến hành thôi à, nhưng mà khi cái tác ý không đúng một người mà họ nhìn thấy một cái cảnh đó đó thì chúng ta thường biết rằng mỗi cảnh đối với bao nhiêu người nhìn nhưng mà mỗi người có tâm trạng khác nhau tại vì mỗi người có một cái chú ý khác nhau à, họ nặng tham nặng sân si nặng tính tấm tấn tầm hay giác à, thì họ nặng cái nào thì họ chạy cái đó nên mỗi người nhìn cái cảnh đó thì đối với cái tâm của họ đó nó cũng sanh khác biệt biệt với nhau à, khác biệt với nhau nhưng mà nó cũng diễn biến như vậy nên nó chính vì cái sự khác biệt đó đó nên mình gọi là cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại à, quả hiện tại là ờ, thọ nó cũng chỉ là là là ngũ quẩn thôi mà khi thọ duyên cho cho ái đó thì mới gọi là nhân hiện tại theo thế giới lý thập nhị nhiễm duyên đó thọ duyên cái ái mới gọi nhân hiện tại như vậy ái là cái nhân hiện tại còn cái cái thọ đó hay là nhãn thọ hay lý thọ đó rồi khai ngũ môn khai ý môn nó cũng chỉ mới là những cái những cái tâm gọi là vô nhân thôi ừ, nó chưa là nó chỉ là những cái tâm quả máy móc thôi nó diễn biến để cho nó tiếp diễn đối với những người mà không biết tu hành à, thì họ Ờ, không tác ý không khéo tác ý thì những cái tham sân si ờ, nó sanh khởi còn một cái người có tu hành đó, thì họ có tác ý đó ờ, khéo tác ý đó thì họ khéo sử dụng tâm đó thì thiện sanh khởi như vậy đây là một cái ngã rẽ mà khai ngũ môn khai ý môn nó sanh khởi Dạ. thường thường á, thì mình mình học trong một cái lộ ờ, môn lộ một, một lộ tâm diễn tiến đó như là hộ kiếp hộ kiếp vừa qua hộ kiếp trúng động rồi hộ kiếp dứt dòng rồi khai môn là khai nhãn môn rồi ờ, ngủ sông tức rồi nhãn thức sinh khởi rồi tiếp thâu là tiếp thâu cái cái cảnh sắc đó rồi quan sát quan sát cảnh sắc đó à, như vậy á, thì khi mà quan sát đó Ờ, thì nó làm việc ờ, việc ờ, việc đón định ở ý môn nó khai ý môn làm việc đón định ở lộ ngũ và nó làm việc khai ý ở lộ ý À, như vậy thì khi mà đến đến đón định nó đến đón định đó thì chính là cái tâm khai ý môn à, thì như vậy đó nên đức phật gọi là ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo như vậy với cái cái tâm khai ý môn ờ, làm việc đoán định ở lộ ngũ và làm việc khai ý ở lộ ý thì chính là cái chỗ mà đức phật gọi là cái ý thanh tịnh có nghĩa là một người đó không có tác ý đúng hay là cái cái sự tác ý thành thành động lực nó trở thành những cái động lực bất thiện ừ. như vậy liệu cái sự tu tập giữa cái người có tu tập mà hiểu như vậy tại vì là nếu mình nói rằng cái cái thấy của mình và cái thấy của Đức Phật đó, có sự khác biệt à, vì Đức Phật này triển khai về cái tâm và cái khéo tu tập tâm đó à, và cái người khéo tu tập đó thì họ nhìn như vậy và họ có cái sự à, cái sự tác ý thành à, động lực mà cái nghĩa động lực đó là những cái tâm thiện dục giới học trí đối với người à, tu tập và người bậc thánh hữu học còn đối với ờ, bậc thánh uh, lậu tận á, thì đó là sẽ là những cái tâm duy tác làm làm động lực cái chỗ cái chỗ mà gọi là tác ý thành động lực động lực uh, duy tác các thánh uh, có cái cái sự hiểu biết uh, theo uh, theo giống nhau uh, theo các bậc thánh Ờ, tại vì bậc thánh đó, thì cái trí tuệ nó đồng đẳng như phàm nhân thì cái trí tuệ khai biệt xác ờ, biệt ờ, phàm nhân thì do cái tâm phàm phu tham sân si nó sanh khởi nên mới có hiện tượng như vậy thì như vậy thì cái cái định luật Ờ, chích tán da má hay là ờ, mình gọi là lộ cái lộ lộ nó diễn tiến và đức phật với tâm của mình biết tâm chúng sanh là như vậy ừ. có nghĩa là tâm của đức phật biết là tâm chúng sanh nó diễn tiến với cái thai tâm thân là ngài biết cái sự diễn tiến như vậy và người trình bày đó có nghĩa là một cái người tu tập là phải tu tập như thế nào và người không khéo tu tập là không khéo tu tập như thế nào ừ. chính điểm đó đó là giữa cái con đường hai ngã mà đối với Đức Phật thì dạy là người có tu tập và người không có tu tập mà không có tu tập đó, vì họ theo cái cái cái, cái khuynh hướng tham tiền miên hoặc là sân tiền miên hoặc là vô minh tiền miên đó họ tùy tăng theo cái cái cái cái, cái sự không có không khéo tu tập mà không có sử dụng tâm khéo dụng tâm mà khéo sử dụng mà mình gọi là khéo đó, thì chúng ta hiểu là cái trí tuệ có cái trí tuệ có bởi vì tác ý đó nó là tác ý thành động lực đó chính là cái cái sự khéo tác ý đó thì cái trí tuệ nó sanh khởi và nó không thấy là ta hay của ta hay tự ngã của ta thì theo con biết rồi là cái ờ, cái ờ, cái ờ, giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì cũng phân ra cái gì là nhân cái gì là quả bởi vì năm nhân quá khứ lớn thai đó, năm quả hiện tại đời này có ra bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì cũng là cũng năm à, khi mà thức uh, danh sắc lục nhập xúc thọ thọ ờ, là cái quả hiện tại rồi cái ái là cái nhân hiện tại thủ là cái nhân hiện tại thủ là cái nhân này và ái thủ thủ phải có vô minh và hành ừ, phúc hành là phi phục hành như vậy thì hành đó ừ, và và và vô minh đó, nó phải có trong đó luôn nên gọi là năm nhân hiện tại thể năm nhân hiện tại á, thì nó sẽ đưa đến năm quả tương lai thể thì thủ thì nó duyên cho hữu uh, ờ, xanh hữu trong tương lai hữu thì duyên cho sanh ờ, các loại sanh loại ừ, sanh thì có già đau và chết trong tương lai à, như vậy á, thì đức phật á, với một bậc đạo sư với bậc um, nhất thiết trí đó thì ngài biết cái gì là nhân cái gì là quả và ngài nói đến cái sự tu tập và khéo tu tập như thế nào và cái sự thấy biết à, hay là cái sự diễn tiến của tâm lộ đó đối với những vị có tha tâm thông nó thì biết được tâm của chúng sanh đó là như vậy thì à, con xin trình bày cái câu hỏi của thượng tọa là như vậy bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa trở lại à, tỉnh ngài hòa thượng trở lại nếu có gì tỉnh ngài hòa thượng nói thêm vậy dạ. sao thú kính thượng tọa pháp tân à, ờ, xin được hỏi thượng tọa pháp tân thì tọa có ở trước máy không nếu thượng tọa pháp tân còn ở Trương Thái Sinh, Thỉnh Thiên Tòa Hoàng Nghĩ uh, ờ, trả lời cho câu thảo luận thứ ba. Dạ, thì đó tin nha, có nhiều khi những người ờ, cảm thấy là tâm ý của mình nó tạp nhạp đầy những vòng điểm suy nghĩ lung tung đó. Thì họ nghĩ rằng mình nên chặn cái dòng tâm thức lại à, dựa trên cái, cái hiểu của chúng ta về Phật pháp và hiểu chúng ta về thắng pháp nói riêng thì chúng ta có thể nhận dòng tâm thức không và nếu chúng ta muốn chặn dòng tâm thức sanh khởi thì ờ, phải ở trình độ nào và phải phải có được những gì gọi là những điều kiện gì để chúng ta có thể chặn đứng dòng tâm thức được xin ờ, kính tên xin thọ học dạ nam mô bút thầy giá con kính lãnh lời chư tôn đức kính chào đại chúng trong chùa dạ con nghĩ rằng ờ, tâm thức ấy, thì nó sanh khởi liên tục chúng ta đối với một người phàm phu thì cũng không thể nói là ờ, chậm chậm dòng tâm thức được yeah mình không thể nào mà chẳng đứng được cái dòng tâm thức đối với một người phạm phu tại vì mình à, cũng không biết được cái tâm mình ra sao và cái cái tâm của mình à, tâm thì nó sanh khởi liên tục ờ, ở đây đó thì à, con nghĩ rằng nếu mà mình nói rằng mình để mà mà mà làm cho hạn chế hoặc là cái tâm bất thiện đó, nó không sinh đó, thì ờ, chỉ có cái là à, trong mọi cái ờ, cái đời sống của mình cần có cái sự kiểm thúc thôi dạ, kiểm thúc bằng với cái định tâm hay bằng với cái chánh niệm định tâm tức là nhờ đó mà mình trụ tâm trên một cái đề mục thì để ờ, làm cho cái tâm bất thiện đừng có khởi lên làm cho do cái tâm của mình trú vào một cái đề mục cho nên là tâm bất thiện nó không khởi lên nhưng mà sự thật ra là tâm nó vẫn sanh khởi sân tâm nó vẫn vẫn sinh diệt sinh diệt ờ, trong một cái tự nhiên ở trong dòng tâm thức của mình ừ. vẫn trôi chảy nhưng mà con cái là bởi vì khi mà tâm mình thấy rằng à, khi mà các căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh thì à, thức tự động sanh khởi nhưng cái quan trọng là khi mà mình mình mình có cái đời sống chánh niệm hoặc là có đời sống định tâm ở trong một cái đề mục ấy, thì mình chặn những cái dòng tâm thức bất thiện nó sanh khởi bởi vì trong cái phinh hướng tự nhiên ấy, thì thường là bị tham sân si nó chi phối ừ. khi các căn tiếp xúc với các trần ờ, thức sẽ sanh khởi nhưng mà do rằng không có kiểm ừ, thúc được không có tâm không có định được tâm luôn luôn bị ờ, khoan duyên theo các cái trần cảnh cho nên là làm cho các cái dục nó nó, nó tâm hướng đến dục quy cuồng Ừ, cho nên là ừ, thường là những cái tâm bất thiện nó sanh khởi thì con nghĩ rằng à, mình à, nếu chánh niệm và nếu có định tâm trên một cái đề mục hoặc là đời sống có chánh niệm khi mà mình à, chánh niệm mình trực nhận ra ghi nhận biết rõ được cái cái tâm đó là tâm như thế nào nếu là tâm bất thiện thì mình ừ, mình có thể rằng do cái định tâm hoặc là do mình có cái chánh niệm thì mình biết ngay đó là tâm bất thiện tâm này là tâm tham tâm này là tâm sân hay là tâm này là tâm phóng dật mình biết rõ vậy thì mình sẽ à, ngăn chặn à, ngăn chặn không cho tâm bất thiện sanh khởi nhưng mà dòng tâm thức thì con nghĩ rằng với cái tự nhiên thì nó cũng sẽ à, nó cũng sẽ, sẽ sẽ tự sanh khởi thôi tự sinh khởi còn à, con nghĩ rằng à, với một cái người mà như nói mới à, như một người mà đối với các cái bậc thánh thì con nghĩ là những cái vị mà có cái khả năng để trọng nhận được tâm thức được thì ờ, con nghĩ rằng cái đó chỉ là chỉ cho các cái bậc a la hán bởi vì à, các ngài có cái khả năng là ờ, nhập được cái gọi là thiền diệt thọ tưởng định thì cái đó cái dòng tâm thức nó tạm thời là nó không có à, không có sanh khởi còn đối người phàm phu bình thường thì con nghĩ rằng à, cái dòng tâm thức thì luôn luôn sanh khởi luôn luôn sanh diệt nhưng mà có một cái là khi mà mình có chánh niệm tỉnh giác á, hay hoặc là mình có trụ tâm trên một cái đề mục thì tâm của mình nó không có hướng theo các cái dục không có bị các cái phiền não chi phối để rồi là nhờ cái định tâm của mình có hoặc là nhờ cái chánh niệm ừ, tỉnh giác của một cái vị hành giả tu tập thiền quán ấy, thì ờ, mình có thể rằng là à, áp chế hay hoặc là làm cho cái tâm của mình nó không có sợ sanh khởi cái tâm bất thiện lên thì đó là cái cách mà con nghĩ rằng à, à ừ, tu tập của chính mình dạ yeah. khi mà mình có tu tập như vậy thì à, lâu ngày chày tháng rồi mình cứ làm tới làm lui mình cứ ừ, thực hiện thực hành một cách ừ, thuần thục như vậy đấy thì đến một mức độ nào đó thì đến một lúc nào đó thì cái tâm mình trở nên thuần thục thôi nha dạ. yeah. mình à, tâm mình nó trở nên thuần thục thì nó không có cái hướng ở trong những pháp bất thiện nó sanh khởi ừ. thường đó là những cái người uh, cái người bình thường ấy, thì người ta nghĩ như thế nào ta thấy nghe, nghe thế nào ờ, ngửi nếm đụng xúc chạm như thế nào đó thì ờ, thường thường là bị chi phối bởi bởi cái cái, cái phiền não cho nên cái tham sân si nó cứ sanh khởi lên như vậy nhưng mà khi mà mình có đời sống có chánh niệm mình chặn được ờ, do mình có định tâm trên một cái đề mục do mình có chánh niệm ở trên một cái sự theo dõi của chính mình cái tâm của mình, biết rõ ghi nhận biết rõ như vậy đó thì à, làm cho cái cái cái cái cái, cái tâm của mình nó không không có hướng đến bất thiện ờ, trong kinh pháp cú có có có Phật có dạy rằng là là là là à, tâm khó thấy tế nhị à, theo các dục quay cuồng người người trí phòng hộ tâm tâm hộ an lạc đến tức là à, một người Đức Phật ngài nói là một người mà có trí đó thì mình gìn giữ cái tâm của mình à, không bị các cái dục các cái phiền não nó chi phối à, và khi mà mình được ừ, có cái sự điều cục như vậy đời mình có chánh niệm có à, định tâm trên một cái đề mục thì mình không có bị các cái phiền não nó chi phối thì mình sẽ có được cái sự an lạc à, có được sự an lạc rồi đó là chúng con nghĩ rằng đó là trên phương diện tu tập của một vị hành giả của một người tu nha yeah. mình à, mình à, mình à, mình biết được cái tâm bất thiện nó như thế nào à, thì mình chặn đứng nó chặn đứng nó là bằng cách là mình định tâm hoặc là mình ngăn ngừa từ xa hoặc là mình định tâm hoặc là chánh niệm tỉnh giác để rồi từ đó không cho cái cái cái, cái, cái, cái khởi niệm lên những cái niệm bất thiện lên khởi lên thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu con uh, kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bổn thầy Sa thủ kính trình à, thì họ tịnh à, với câu thảo luận vừa rồi. À, Bạch Tri Đức và Tư Quý Phật Tử, à, chúng tôi xin được uh, trở lại tiếp theo lời của chư. Hôm nay chúng ta học về à, ba tâm à, duy tác vô nhân là những tâm cơ năng máy móc và qua đó thì chúng ta cũng hiểu rằng cái tiến trình tâm thức sanh diệt ở trong tâm của chúng ta đó, nó bị chi phối bởi nhiều định luật và giống như một dòng sông cuộn chảy chúng ta không có thể nào mà chúng ta chặn đứng nó được ờ, một vị mà có khả năng để làm cho tâm ngưng thì vị đó tối thiểu là phải vị A Hàm và hay là vị A La Hán mà vị nó phải có chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng tức là đạt đến cảnh giới cao độ của tâm giải thoát và tuệ giải thoát tuy nhiên có một ví dụ này ở tìm thấy ở trong kinh và qua đó gợi ý cho chúng ta nhiều điều lợi lạc trong sự tu tập là một lần à, à, có một vị tỳ kheo tên một vị sa di là xuất khá mới 7 tuổi thôi à, xuất gia theo ngày xá lợi phất ngày xá lợi phất là vị thầy à, tế độ và đi khất thực với tôn giả xá lợi phất trong lúc đi thì vị sa di này nhìn thấy những cái cảnh tượng khác nhau à, ờ, ví dụ như là cảnh một người thợ chuốt cảnh người thợ uh, để gọt của cái bánh xe cảnh một người dẫn nước vào trong ruột thì là sa di mới 7 tuổi nên cũng tò mò hỏi thầy của mình là mà tôn giả những người đó đang làm gì tại sao họ làm vậy thì tôn giả Xá Lợi Phất ngài giải thích nhưng vị sa di này là lại là một vị có cái căn tính rất là cao ba là một rất là dày nên chi khi mà nghe ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng người ta đang đào đường mương để dẫn nước vào trong ruộng thì vị này lại khởi một tâm suy tư rằng nước là vật vô tri mà khéo để mà đào mương có thể dẫn vào trong ruộng được thì nếu tâm của chúng ta đặt đúng chỗ thì nó sẽ tạo ra những cái lợi lạc thứ vị rồi vị sa di này lại xin phép thầy của mình trở về tịnh xá để tu tập thiền định sau đó chứng quả a la hán khi còn mới 7 tuổi thôi điều này ờ, cho chúng ta một cái bài học rất là lớn trong cuộc sống đối với người tu tập không phải là chúng ta chặn cái dòng chảy của tâm thức không cho tâm thức sanh diệt không phải như vậy mà là chúng ta hướng ở đến một cái chỗ nào mà nên hướng tâm và làm sao để thì duy trì sự hướng tâm đó trong một thời gian dài thí dụ đức phật này dạy chúng ta rằng niệm hơi thở là một cái điều rất là lợi lạc trong đời sống thì có lẽ ban đầu chúng ta không có nghĩ về việc này nhiều nhưng mà nếu chúng ta hướng tâm vào hơi thở hơi thở ra hơi thở vào biết được hơi thở ra biết được hơi thở vào và càng ngày chúng ta càng thuần thục càng ngày chúng ta càng giữ sự hướng tâm càng lâu thì thưa quý vị chúng ta sẽ thấy được cái lợi lạc không phải chỉ riêng hơi thở thôi mà quý vị thấy trong đời sống hàng ngày một em học sinh nhỏ mà nếu tối ngày lo chơi game tối ngày lo coi tivi tối ngày lo chơi với bạn bè thì cái sự hướng tâm của em đó, đó khiến cho em này không có những cái hấp thụ công việc của mình nhưng nếu các em hướng tâm đến bài vở thì các em sẽ học giỏi đi đời sống tu tập của chúng ta tương tự như vậy chúng ta không thể chặn cái dòng sanh diệt của tâm thức nhưng mà chúng ta có thể đặt ra câu hỏi rằng cái khuynh hướng mà mình hướng tâm tới thường là cái gì dạ chúng ta có thường nghĩ đến phật pháp chúng ta có nghĩ, nghĩ đến sự tu tập chúng ta thường nghĩ đến thân tâm của mình hay không hay là chúng ta thường sống mông lung chúng ta thường suy nghĩ mà trong sự suy nghĩ đó không có một cái ờ, một cái lệnh đáng nói đáng kể trong sự suy nghĩ đó chúng ta chỉ phung phí thì giờ của đời sống ở trong kinh pháp cú đức phật có dạy rằng ờ, trẻ không sớm muốn hành không lo tài sản để dành mai sau cò già ủ rũ bên ao cá tôm chẳng có sanh sao chết dần điều mà đức phật ngài muốn dạy rằng khi mà chúng ta còn khỏe còn có điều kiện chúng ta có quân tập có hàm dưỡng được những giá trị cao quý hay không để rồi một khi mà chúng ta già chúng ta yếu thì cái lực tu vẫn còn cái cái hành trang tùy thân vẫn có chứ không phải là bình thường à, chúng ta cứ chạy theo thị hiếu vui buồn rồi lúc mình nằm trên giường bệnh rồi bây giờ chúng ta cầu nguyện tới đâu đi nữa nhưng mà chúng ta không có đủ lực không có đủ lực để nghe không đủ lực để cảm nhận không đủ lực để suy tư thì lúc đó mình mới thấy rằng đúng là cò già ủ rũ bên đâu cá tôm chẳng có xanh sao chết giật thật ra cuộc sống này đó nhiều khi chúng ta quan niệm về đời sống nội tâm một cách rất là sai sự thật cái sai của chúng ta là sao chúng ta cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ lung tung rồi lúc nào đó mình chặn cái tâm mình lại và khi chận tâm mình lại thì mình hướng cái tâm của mình vào cái chỗ nào mình thích chỗ nào mình cảm thấy có lợi chỗ nào mình cảm thấy mình muốn không phải vậy lúc đó chúng ta không còn có khả năng để hướng tâm nữa thì thưa quý vị ờ, thật sự rất là tội nghiệp tội nghiệp đó cho cuộc sống của chúng ta nên uh, khi mình học Phật pháp rồi để quý vị chờ chút thôi chút xíu quý vị khi mà chúng ta học Phật pháp rồi thì mình thấy rằng mình không thể nào dùng đôi tay nhỏ bé của mình để ngăn chặn dòng sông đang cuộn chảy không thể nào dùng một vài cái cố gắng nhỏ nhoi của mình mà mình ngăn chặn cái dòng chảy của tâm thức mà thay vào đó thì chúng ta hướng tâm vào cái chỗ nên hướng tâm thậm chí ở trong kinh ờ, tăng chi bộ đức phật có dạy rằng một cái vỏ trống này mà mình đặt đúng chỗ thì nó có thể đâm lũng tay lũng tay mình quý vị thấy hàng ngày vậy một cái tờ giấy nếu mà đặt đúng chỗ nó sẽ cắt đứt cái da tay mình giải máu được thì đức dạy rằng cái trí tuệ mà đặt đúng chỗ có thể chọc thủng vô minh được thì ở đây vấn đề là chúng ta làm sao biết được cái cách chúng ta cái tâm mình đúng hướng thật ra thì may mắn cho chúng ta là có được một vị Phật toàn giác ra đời may mắn thay cho chúng ta là học được Phật Pháp thí dụ là Đức Phật dạy chúng ta hãy tập lắng lặng nhìn sự sanh diệt ở thân tâm của mình hơi thở vào hơi thở ra đó là hiện tượng sanh diệt cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xã vui buồn sanh rồi diệt đó là một sự sanh diệt khi chúng ta đang an lạc bây giờ chúng ta đang bực tức chúng ta thành bực tức từ cái chỗ bực, bực tức trở thành an lạc thì đó cũng là một sự sanh diệt sự sanh diệt của thân và tâm nó là cái đầu mối để chúng ta quan sát chúng ta càng nhìn càng tập trung càng quan sát thì sự sanh diệt càng rõ nét và bắt đầu thì chúng ta không thấy sự sanh diệt nó nhiều nhưng mà càng để ý thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn là một sự biến hóa vô cùng của cái dòng sanh diệt danh diệt của sự sanh diệt và từ chỗ đó đó chúng ta ý thức được về cái bản chất gọi là vô thường luôn luôn biến đổi ở trong thân trong tâm mỗi chúng ta ở trong mỗi thời khắc sẽ cho chúng ta cái nhìn khác đi đó nó cũng là một cách hay hoặc giả là thay vì buổi sáng chúng ta ngồi miên man về những cái chuyện uh, ờ, nhận hờn thương ghét buổi sáng chúng ta mở lòng ra đón nhận không khí ban mai đứng một chút nguyện cho con được an lạc nguyện cho con đừng có oan cái nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc nguyện tất cả chúng sanh đừng có oan trái chúng ta thử coi cái hướng tâm như vậy nó có tốt hơn là cái hướng tâm trong đời sống bình thường mình hay không thật ra đức phật này không dạy chúng ta những điều vô ích đâu nếu chúng ta lắng nghe thật kỹ và hiểu những lời đức phật dạy đó thì dần dà chúng ta sẽ nhận ra được rằng những gì mà ngài dạy chúng ta đều mang lại những cái giá trị lớn để chuyển hóa đặc biệt là chuyển hóa nội tâm chuyển hóa cái nhìn chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta hết nên là con Phật đó thì thưa quý vị chúng ta phải hiểu một cái chính xác có nhiều người cứ quan niệm rằng mình không suy nghĩ gì hết mình không làm gì hết mình là yên chuyện rồi không phải dễ dàng để chúng ta không làm gì hết đâu ngay cả chúng ta nằm ngủ cũng là làm và làm cách hôn trầm thủy miên là một cách quể quải buồn ngủ và không phải là chúng ta không làm việc không đi chùa không niềm kim chúng ta không làm hết đâu ông bà chúng ta có cái chữ trong tiếng việt là hay là một khi mà không làm gì hết gọi là làm biến <laughs> làm biến <laughs> làm biến cũng làm được chứ phải không làm gì hết mà làm biến là cũng có vấn đề của làm biến chứ không phải làm biến gì hết và rồi chúng ta bảo chúng ta không suy nghĩ thử những ai thử để làm cái dòng chảy của tâm thức và như vậy thì thay vì chúng ta nói một điều mà nó vô lý thì chúng ta thử đem điều đó áp dụng vào trong thực tế xem nó có lý hay không có lý và khi đem áp dụng vào trong thực tế rồi mình thấy à mình không thể chặn cái sự suy nghĩ của tâm tư được nhưng mình có thể hướng dẫn đó một hình ảnh rất là dễ thương một vị sa di 7 tuổi mình nghĩ rằng nước là vật vô tri mà cái người nông dân khéo có thể dẫn thủy nhập điền có thể đưa nước vào trong ruộng được tâm của chúng ta nếu mà khéo dẫn dắt thì nó cũng hướng vào chỗ lợi lạc được ý nghĩ sự cực tuyệt vời ngài đúng là một vị tuy với bảy tuổi chứng quả là hán tại vì thật sự thông tuệ tuyệt vời tại vì sao giờ bậc vô tri hướng dẫn được tại sao tâm thức mình không hướng dẫn được nhưng mà mình hỏi rằng tâm thức hướng dẫn chỗ nào vì vậy thứ vì khi mà mình học vào Phật pháp học vào thắng pháp và càng học thì chúng ta thấy được cái tính vô ngã vì các hiện tượng tâm lý vật chất đó, nó có tự tánh riêng nó sanh diệt theo cái tính cách riêng nhưng mà nói như vậy không nghĩa là ý chí của chúng ta không làm được quan trọng là chúng ta biết phải thay đổi cục diện tình thế như thế nào chúng tôi nhớ là ở trong lịch sử nhân loại đó có những đế quốc có những bạo chúa có những cái chế độ mà rất là hà khắc và người ta tưởng đâu rằng những cái chế độ hà khắc đó nó chỉ bị đập đổ bởi một chế độ mạnh mẽ khác ví dụ bây giờ khi mà chúng ta nói về nước Nga là nước có vũ khí nguyên tử quân đội Nga là quân đội hùng mạnh hùng mạnh quân quân đội Nga mà có thể chỉ có thể ờ, đương đầu được với quân đội như Mỹ hay là uh, các quốc gia trong khối NATO thì đủ mạnh đi đương đầu với Nga thế nhưng nếu yếu không đương đầu nổi nhưng mà không phải như vậy đâu yeah. Dạ. thật ra trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng nhiều cái cường quốc đẻ đó bị đánh bại không phải là từ bởi một cường quốc khác mà đánh bại bởi những cái nhân duyên những nhân duyên đến trong cuộc đời chúng ta không biết được thí dụ như là trước khi nga xâm lăng ukraine thì ai cũng nghĩ rằng Ukraine sẽ bị ờ. mất trong hai ba ngày nhưng mà cũng không ai tưởng tượng được tổng thống Zelensky của Ukraine dân chúng Ukraine họ đã có một quyết tâm như thế nào để bảo vệ quê hương của họ điều đó chúng ta không tính đến chúng tôi không nói rằng ở trong tương lai Ukraine sẽ thắng hay Nga sẽ thắng chúng tôi không nói như vậy nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là cái cách suy nghĩ của chúng ta trong cuộc đời thường nó mang tất cách đối đãi à, một cường quốc quân sự này phải bị uh, tiêu diệt bởi cường quốc quân sự khác nhưng rất nhiều cường quốc không phải bị mất bởi vì bởi vì sự xâm lăng của cường quốc khác sự đối đầu cường quốc khác dạ. Thưa quý vị, ờ, chúng tôi xin ờ, thưa quý vị là chúng tôi có một việc phải đi ra ngoài bây giờ đó à, có có có phái đoàn đến đó. xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Bồ Tát Dhamma kính thiên chư tôn đức đã vào trung để thuyết giảng đã lễ quý ngài thân chào tạm biệt các phật tử hẹn gặp với lại với quý vị trong chương trình ngày mai năm mô Phật xa thú xa thú lành thai chúng con thành kính tri ân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 nghiệp huân hạnh lành thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp.